Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội về lịch sử di chuyển của B, C, P, hướng dẫn viên du lịch công ty Amazing Ninh Bình, là ca COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam. Được biết, anh B, C, P, quê ở Nghệ An, trú tại ngõ 156 Cầu Giấy, là hướng dẫn viên đã đưa hai du khách người Anh nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN0054 đi tham quan nhiều nơi. Hướng dẫn viên này đã đưa hai du khách người Anh đến Ninh Bình, sau đó quay trở lại ở khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm rồi trở về phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và có tiếp xúc với một người bạn tại đây. Ngày mùng 5 tháng 3, bệnh nhân ở nhà không đi đâu. Tuy nhiên, đến ngày mùng 6 tháng 3, bệnh nhân có đến thăm bạn trên phố Dịch Vọng, có mua đồ ở phường Dịch Vọng, tiếp xúc với ba nhân viên nhưng cả ba người này đều đeo khẩu trang. Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, bệnh nhân đi lấy cao răng tại một phòng khám trên phố Dịch Vọng. Tại phòng khám có tiếp xúc với một bác sĩ, sau đó có đi ăn sáng ở ngõ 60 phố Dương Khuê, quận Nam Từ Liêm, và sau đó về nhà không tiếp xúc với ai. Tiếp đến ngày mùng 7 tháng 3, hướng dẫn viên này đón 7 khách ở đường thành, Hà Nội, có tiếp xúc với một lễ tân tên V, sau đó đi du lịch cùng đoàn và ăn trưa ở Ninh Bình. Đến ngày 8 tháng 3, khi thấy thông tin hành khách người Anh trên chuyến bay VN0054 dương tính, hướng dẫn viên này đã tự đi xe đến bệnh viện Sanh Tôn khám, sau đó được bệnh viện đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới cơ sở 2. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết thêm, đến nay đã xác định 20 người có tiếp xúc gần với hướng dẫn viên này, trong đó có 4 người ở quận Cầu Giấy và 16 người ở các quận, huyện khác. Hiện nay, quận Cầu Giấy đang tiếp tục giả soát người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, đã xác định được 79 người, trong đó có 24 người ở Cầu Giấy, các quận, huyện khác có 55 người. Hiện tiếp tục thông báo và xác định thêm một số người tiếp xúc F3 là có 43 người, trong đó có 34 người ở quận Cầu Giấy.